Nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán tỷ số trận bóng đá giữa Myanmar gặp tuyển Lào diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 12. Myanmar và Lào gần như đã hết cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Ang Chan Hay vẫn hạ quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ để gỡ gạc thể hiện ở AFF Cup 2022. Đúng là không thể phủ nhận được sự yếu kém của tuyển Lào sau 3 lượt trận đầu tiên của bảng đấu này. Họ toàn thua cả ba, không ghi được bất kỳ bàn thắng nào và để thủng lưới tới 13 bàn. Giờ đây chúng ta có thể nghĩ là họ sẽ dễ dàng thua đậm trước bất kỳ đối thủ nào, kể cả trước Myanmar. Nhưng không, đừng quá chủ quan như vậy. Ở hai lượt trận đầu tiên, Lào đã gặp phải hai đội tuyển mạnh nhất tại bảng đấu này đó là Việt Nam và Malaysia. Tỷ số lần lượt là 5-0 và 6-0. Rõ ràng, hai đội tuyển trên đều muốn thắng đậm nhất có thể để cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại. Còn ở trận thứ ba, Lào đã chơi tốt hơn rất nhiều trước đối thủ cũng khá mạnh đó là Singapore và chỉ để thủng lưới hai lần mà thôi. Vậy liệu rằng Myanmar có mạnh hơn Singapore hay không? Lào, một đối thủ được xem là vừa miếng nhất ở bảng B lúc này của Myanmar. Xét về mọi mặt, Lào không thể so sánh được với Myanmar. Thực tế là cho dù Myanmar trắng tay ở hai lượt trận đầu tiên, nhưng vẫn thể hiện được một bộ mặt khá tích cực. Họ gây ra nhiều khó khăn cho Malaysia và Singapore. Thậm chí là nếu may mắn hơn Myanmar đã có sự khởi đầu không tệ ở cuộc tiếp đón Malaysia ở ngày ra quân. Với việc được tiếp đón Lào ở sân nhà, Myanmar hạ quyết tâm giành 3 điểm đầu tiên ở giải đấu năm nay. Ngoài việc gỡ gạc thể diện, Myanmar cũng vớt vát hy vọng mong manh giành quyền đi tiếp. Một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm trước Lào sẽ làm bàn đạp để giúp các trò huấn luyện viên Ang Son Hay tự tin hơn khi đến làm khách ở sân Mỹ Đình của Việt Nam ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 3 tháng 1 về phong độ gần đây của Myanmar và Lào. Myanmar và Lào là hai đội bóng duy nhất ở bảng B vẫn chưa có điểm số nào kể từ đầu giải. Myanmar để thua hai trận đầu tiên trước Malaysia và Singapore. Lào thậm chí còn gây thất vọng hơn rất nhiều khi đã trắng tay cả ba lượt trận vừa qua, chưa ghi nổi bàn thắng nào và đã nhận tới 13 bàn thua. Cả ba thất bại đã qua của đội bóng đến từ xứ Triệu Voi đều là những trận thua với tỷ số cách biệt, trong đó có hai trận thua đậm trước Việt Nam và Malaysia. Trận còn lại là thua 0-2 trước Singapore ở kỳ World Cup trước thì Lào cũng để thua cả 4 lượt trận và đó cũng là những thất bại với tỷ số cách biệt. Trong đó có những đối thủ không được đánh giá cao như là Campuchia, đối thủ mà họ đã thua 0-3 ở lượt trận cuối. Với việc nếu tiếp tục bị trắng tay trước Singapore sân nhà, Lào sẽ chính là đội bóng đầu tiên ở bảng B sớm vào chia tay AFF Cup 2022. Còn Myanmar cũng vẫn chưa có được điểm nào sau hai lượt trận đã qua. Ở lượt trận đầu tiên cho dù phải làm khách trên sân của Singapore, nhưng thầy trò huấn luyện viên Anton Hay đã có một trận đấu không tệ và chỉ để thua đáng tiếc với tỷ số là 2-3. Nên nhớ đó là trận đấu mà họ đã có bàn dẫn trước và thi đấu thiếu người kể từ phút thứ 81. Tính trên mọi mặt trận thì Myanmar đã trải qua 11 trận liên tiếp không thắng, trong đó có tới 10 trận thua. Trên lý thuyết, họ cùng với Việt Nam, Malaysia và Singapore vẫn còn có cơ hội đi tiếp. Nếu như thắng cả hai trận còn lại, trong lúc mà hai trong ba đội có 6 điểm ở phía trên toàn thua ở trong chặng đường còn lại của vòng bảng Thì đoàn quân của ông Anton Hay Có thể leo lên vị trí thứ hai Và có thể giành quyền đi tiếp Nếu có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Cho dù là như vậy Nhưng đó chỉ là tính toán trên lý thuyết Còn thực tế là rất khó cho Myanmar Hy vọng vào một kịch bản Có hai điều kiện xảy ra cùng lúc đó Do vậy Nói thế không có nghĩa là Myanmar sẽ sớm buông súng Đoàn quân của huấn luyện viên Anton Hay chắc chắn cũng không muốn chia thành trận đấu này mà không có chiến thắng nào về đối đầu trong quá khứ của hai đội Ở trong 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa đội Myanmar đang thắng 3, hòa 2 Lần gần nhất khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup 2018 thì Myanmar cũng đánh bại Lào với tỷ số là 3-1 ngay ở trên sân khách. Về đội hình dự kiến của hai đội, đội tuyển Myanmar, các cầu thủ dự kiến Mio Milat, Yemin Thu, Nanda Kiev, Kiev Mino, Win Moaung, Hin tết ông Ông không men Mang mang luin Hin phiêu win Linh tết sư Thia tết ông Đội tuyển Lào Các cầu thủ dự kiến Savana Sangso Viêng Kham Sang Vilay Si Phong Phan Chantha Lang Si Vong Trương Kham Kong Mathila Phết Pha Đi Wan Pasiu Prasachak. Về tỷ lệ kèo nhà cái giữa Myanmar và Lào Sau hai trận đấu tại AFF Cup 2022, Myanmar đã không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp khi ba đội xếp trên họ ở bảng B là Việt Nam, Malaysia và Singapore đều đang có 6 điểm. Do vậy thì Myanmar rõ ràng là vẫn còn động lực để chiến đấu ở lượt trận tiếp theo khi họ được chơi ở sân nhà. Trước đối thủ Lào bị đánh giá là yếu hơn, Myanmar hứa hẹn sẽ giành chiến thắng thuyết phục để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn thì Myanmar đã chấp tới âm 2, 1 trên 2 theo handicap. Với mức chấp này, kịch bản Myanmar thắng cách biệt 3 bàn trở lên đang được hướng tới trên sàn giao dịch. Hai trận đối đầu với Lào gần đây thì Myanmar đã toàn thắng với cùng tỷ số 3-1, cho dù không có lợi thế về sân bãi. Lào sau 3 thất bại trước Việt Nam, Malaysia và Singapore, ở thời điểm hiện tại cũng không còn gì để mất. Mục tiêu của Lào ở trận cuối cũng là sẽ cố gắng kiếm tìm bàn thắng danh dự ở thế chiếu dưới thì Lào hứa hẹn sẽ thi đấu chơi đôi công. Kịch bản nổi tài trong 90 phút sắp tới vì vậy cũng được đánh giá rất cao. Trên sàn giao dịch châu Á thì kèo tài xỉu trận đấu này đã đổi từ 3 1 trên 2 sang mức là 3 3 trên 4 và điểm ăn cờ tài vẫn liên tục biến động theo hướng giảm. Với những thông tin kể trên thì giới mộ điệu hoàn toàn có thể trông đợi vào kịch bản dung bàn thắng hiệp 1 và cả trận trong màn so tài sắp tới giữa Myanmar và Lào. Hai trận đối đầu gần đây, 5 phút cuối hiệp 1 và 10 phút cuối trận đều xuất hiện sự thay đổi ở trên bảng tỷ số. Nhận định kèo châu Á Đã từ rất lâu, đoàn quân của huấn luyện viên Antoine Hay chưa được nếm mùi chiến thắng trên bất kỳ đấu trường nào. Nhận hai thất bại liên tiếp tại bảng B, theo lý thuyết phải cần một kịch bản thực sự là điên rồ như chúng tôi đã nói ở phía trên để giúp Myanmar có thể có được tấm vé đi tiếp. Tuy trắng tay sau hai vòng đấu, nhưng Myanmar cũng đang gây được ra rất nhiều khó khăn cho Malaysia và Singapore được thi đấu ở sân nhà ở vòng đấu thứ ba và chỉ phải đón tiếp đội bóng dễ sơ nhất bảng đấu là Lào, Myanmar hoàn toàn có quyền tự tin vào một chiến thắng đậm đà. Trong khi đó, việc bị đánh bại trong cả ba vòng đấu, là đã chính thức là đội bóng đầu tiên ở vòng B sớm chia tay AFF e Cup. Phong độ của đội bóng xứ Triệu Voi bết bát đến nỗi mà chưa kịp bắn phát đạn thông nòng nhưng lại để thủng lưới tới 13 bàn. Do đó mà tỷ lệ chấp hiện tại là chưa đủ để có thể đặt niềm tin vào đội khách. Nên chọn Myanmar Nhận định về kèo châu Âu Ở hai lần đối đầu gần nhất thì Myanmar đều đã thắng cách biệt với đối thủ này Và ở cuộc đội sức này họ đang có được lợi thế sân nhà Nên nhớ là Myanmar đã thắng 3 trên 4 trận đấu ở sân nhà gần đây Trong khi đó chỉ thua tối thiểu là 0-1 trước Malaysia vốn được đánh giá cao rất nhiều Trong khi đó kể cả trận thua 0-5 trước U23 Thái Lan vào ngày 14 tháng 12 vừa qua thì Lào cũng đã có 4 trận thua liên tiếp với tỷ số cách biệt không ghi nổi bàn nào trong đó có 3 trận thua đậm. Vì vậy mà một thắng lợi dành cho đội nhà là khá khả quan. Nên chọn Myanmar. Nhận định về kèo tài xỉu. Cả 4 lần gặp nhau gần nhất giữa Myanmar và Lào đều có không dưới 3 bàn mỗi trận. Gần nhất đó là AFF Cup 2018. Trận đấu kết thúc với 4 bàn thắng và với chiến thắng tưng bừng dành cho Myanmar. Với Lào thì họ đang sở hữu lực lượng quá yếu, đặc biệt đó là mặt trận phòng ngự. Bằng chứng là sau cả 3 lượt trận họ đã nhận tới 13 bàn thua. Để nuôi dưỡng hy vọng đi tiếp thì Myanmar buộc phải có một chiến thắng đậm đà nhất. Điều đó là hoàn toàn khả thi nếu nhìn vào hàng phòng ngự rời rạc của đội bóng xứ Triệu Voi hiện tại. Theo đó thì Lào đã để luật lưới trung bình là hơn 4 bàn một trận sau 3 trận đấu. Không còn cơ hội đi tiếp thì họ chắc chắn cũng rất muốn ra về khi ghi được một bàn thắng đầu tiên ở giải. Do đó, giới chuyên gia khuyên chọn Tài sẽ là lựa chọn phù hợp lúc này. Nhận định về kèo hiệp 1 là đang cho thấy một hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn. Theo đó, đội bóng này đã để bị đánh phủ đầu trong toàn bộ số trận đấu gần nhất. Do đó mà không bất ngờ khi Myanmar sẽ tích cực chủ động tấn công ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Sức tấn công hiện tại của thầy trò huấn luyện viên Anton Hay là không quá cao, nhưng khả năng cao họ sẽ có được ít nhất là một bàn thắng trước khi bước tới thời gian nghỉ giữa hiệp. Dự đoán tỷ số Trước đội bóng lót đường và lại được chơi ở sân nhà